có đầu not del miền chim hót mái nhà xinh bên nhau anh cho em mùa xuân đường hoa bao phố nhỏ nhằm tràn hoa đầy đó tình yêu non nước này bài thơ còn sao xuyên dung nắng vàng vàng. mai cho em mùa xuân mùa xuân nay tất cả đồng non vừa cháy lá lời thơ thương có lời bầy chim lùa vào nắng trong khói chiều trời. đất mẹ đầy con lúa đồng xanh xa mấy hồ ngoài đê siêu căng gió quang nâu hoa.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 xuân là anh mắt ai vừa trái xuân về giọt sương bay lòng lanh thế lòng ai bâng vâng vai về trong nắng xuân với áo hoa rực rỡ hương mê là dáng em đó hay nàng tiên ngoài thơm em nghe xuân lời tơ vương anh nghe em lời yêu thương ngân lấy lòng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 này là hoa rất thơm này là giọt sương chiếu lại hạt ngọc trên lá cỏ trên bông tầm xuân trước hiền